xin chào tất cả các bạn thì à, hôm nay Dũng em quay trở lại với anh em trong video tiếp theo đây thì à, anh em biết á thì à, xe thì nó, nó nó cũng như một số cái độ khác thôi thì thường nó có những cái bộ phận mà anh em à, nên à, bảo vệ cũng như là anh em nên à, hạn chế à, nói chung là va chạm hay là anh em làm quá nặng thì nó sẽ ảnh hưởng tới à, một là nó gãy hai là nó đứt rất nhanh thì xe Jupiter cũng vậy thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ anh em và để anh em lưu ý và mình né ra để mình à, tránh những cái tình trạng như là anh em à, gia chạm và anh em à, sử dụng nó miết quá thì nó sẽ gây gãy và nó đứt thì anh em sẽ tốn tiền rất nhiều nha và đôi lúc à, chúng ta đi tìm những cái bộ phận thay thế cũng hơi khó và đôi lúc chúng ta à, cũng như là những cái đó nó nó làm cho xe chúng ta càng càng ngày càng xấu đi và anh em đi mua những cái lẻ tẻ lẻ tẻ thì sẽ bị chặt chém sẽ bị à, giống như là hàng hiếm thì anh em sẽ bị tốn tiền rất nhiều thì ok thì Dũng sẽ chia sẻ anh em để anh em né là những cái bộ phận này và anh em hạn chế à, à, xài nó quá nhiều và anh em va chạm nó để nó gãi đứt nó hư nha ok mời anh em vào video này luôn ok cái à, bộ phận đầu tiên thì cho anh em coi đó đó là cái phần à, à, bóng đèn số của à, của xe nha anh em ok cho anh em biết à, bóng đèn số của chúng ta thì có số à, à, này là số mo này số 1 2 3 4 thì anh em biết chúng ta thường chúng ta chạy số 4 rất nhiều và đường dài đường vắng thì anh em cũng một số anh em khác thì biết chạy xe á thì anh em né là những, những chạy những cái đường ổ gà ổ voi ổ gồ ghề là số 4 thì nó sẽ làm cho số 4 nó rẻ rất rất rẻ đứt và có một video mình đã chia sẻ về cái phần à, bóng đèn số và anh em nên hạn chế nên chạy tất cả các số luôn từ số 1 số 2 số 3 số 4 anh em nên chạy tất cả các số à, tùy theo quãng đường anh em chạy à, ngắn à, hay là dài và anh em à, vô số và thay đổi những cái số từ số 1 số 2 số 3 số 4 anh em nên chạy như vậy thì hạn chế anh em sẽ bị đứt cái số 4 rất nhiều nha thì số 4 là số rất dễ đứt đó là phần về số à, của xe nha ok theo là anh em à, rất rất dễ cái cái đồ à, đạp chân ở sau đây nè đầu cái này gọi là gọi là cái đồ à, đạp chân cho anh em những người anh em chở người thân hay là bạn bè gì đó hay là ai gì đó người ta thường à, đạp cái chân đây nè thì cái này là là cái thứ rất dễ bị gãy nè trong cái loại xe Jupiter chúng ta anh em rất là rất rất, rất hãy nên, nên cẩn trọng cái vụ này vì đôi lúc cái cái số lượng số cân của cái người ngồi sau á thì nó nó rất ảnh hưởng nhiều người người ta ngồi người ta không biết ta để ta thay người ta để chân sơ sơ trên đây thôi gác thôi nhiều người cứ để hết cái cái trọng lượng cơ thể của mình có thể là họ à, nhóm à, mông nhóm à, gì đó liên tục làm cho cái số cân số ký của họ rất nặng đôi lúc mà họ nhấn quá nó sẽ bị gãi cái này nè và anh em có thêm một cái lưu ý nữa đó đây nè là cái chân này nè anh em đôi lúc chúng ta không sử dụng chúng ta không chạy gì hết chúng ta đi một mình á anh em biết chân bên đây cũng như là chân bên kia thì anh em cứ để như thế này nè đó, anh em cứ để thẳng như này anh em không khi nào mà mình gác lên cho nó gọi là cho nó gọn vì gác lên gọn này nó à, hạn chế một phần đó là gì đó là cho anh em à, không có bị à, cái đây nè nó rộng ra như thế này thì anh em rất rất dễ bị À, da quạt một cái gì đó thì nó sẽ đi luôn cái cái phần à, đồ để chân nè và hạn chế anh em ảnh hưởng tới người khác nữa đó đó đó đó là phần lưu ý cái phần đây nè ok cho anh em không phải tốn tiền gãi cái vụ này nha ok dễ bị gãi rất dễ bị hư đó đó là phần à, đây nè bạn à, anh em đây là cái con ốc nó nó nó bắt giữa cái à, cái bẩn nhỏ đây nè dạng giống như là bẩn cánh án vậy đó thì anh em à, không cẩn thận thì nó rất, rất dễ bị gãy nha thì à, do thí dụ chúng ta chỉ cần ngã xe một chút xíu thôi thì hai bên này nó nó bị cắn thì à, nó nó bị đây nè nó chỉ là một con ốc bám đây thôi nó rất dễ bị gãy nên anh em nếu mà ốc ở đây anh em lỏng anh em nên có một miếng cao su hoặc một cọng dây thun anh em buộc lại anh em siết ốc lại nha để nếu không khéo thì nó sẽ bị gãy cái bẩn làm cho cái bẩn chúng ta sẽ bị xấu thêm ok một phần rất dễ bị hư hỏng và dễ gãy đó đó là cái phần cổ xe nè nè cổ xe bên đây gọi là cái phần bên trong đây nè nó rất rất bị dễ nó về bên trong là cái chảng ba và bên trong cái chảng ba đó thì ở dưới đó, nó có có một bộ phận đó là chén cổ chén cổ của dòng Yamaha thì mình đã cũng chia sẻ anh em trong cái phần khắc phục đầu cổ xe thì anh em biết ờ, cái phần à, cổ này nè rất dễ nha anh em hạn chế cho xe mình ngã nếu mà anh em à, có cho xe mình ngã <laughs> một lần thôi hoặc lỡ ra chạm ai đó một chút xíu thôi thì chén cổ này nó nó nó sẽ bị bể liền nó bể và nó làm cho anh em chạy xe nó cứ à, cong cong quẹo quẹo như thế này và nó chinh chinh chinh hoặc cái cổ xe anh em rất rất nặng rất nặng xe thì anh em chạy nó số này số kia rất rất khó khăn nha thì anh em biết khi mà chạy xe thì cái cổ nó nặng anh em lắc lắc nó rất khó và anh em điều khiển xe rất bực bội thì anh em nên cẩn thận cái phần chén cổ bên trong và hạn chế đừng cho xe ngã dù chỉ một lần nha ok anh em nên lưu ý à, rất dễ gãi và dễ hư đó đó là ở phần à, đây cái bẩn à, sau cái bẩn trắng bùn sau rồi ha nó gắn với cái biển số xe nè thì anh em biết à, đây nè thì nó làm bằng mũ bằng mũ đây bằng mà à, nhựa đó gọi là bằng nhựa thì nó rất rất giòn nha anh em nên em đôi lúc mình đi phía sau những người chạy gần gần á họ thường họ đụng vô cái cái bẩn của chúng ta thì đôi lúc cái cái bẩn của chúng ta anh em chạy á, lâu ngày nó bị giòn thì anh em không khéo thì họ đụng ở sau thì nó sẽ đi luôn cái phần bên trong đây nè nó dính luôn bên trong cái phần đây thì anh em kiếm mua thay thế rất khó mà phải tháo là tháo vô đôi lúc không có nữa thì anh em sẽ bị chặt chém à, phải mua <laughs> những cái dạng giống như hàng hiếm thì rất rất cực nha anh em nên anh em cẩn thận cái phần bên đây và hãy à, chăm sóc à, cũng như là à, làm cho cái dạng nhựa này nó nó đừng có giòn nha bằng à, biện pháp à, như là mình đã chia sẻ anh em là mình à, nên à, Ờ, nói chung là mình không không nên để ngoài nắng quá nhiều nha ok bộ phận rất dễ hư và dễ dễ bị à, gãi nhất à, này nọ đó là à, anh em biết đó đó là cái ốp này nè cái ốp của của phần nhông sinh dễ, thì anh em biết cái ốp này anh em thường anh em nào mà người ta siêng năng giống như mình hay chăm sóc xe á thì anh em biết thường là mình tháo này ra rất nhiều và anh em tháo ra rất nhiều mỗi lần tháo thì nó nó nó dễ nha nhưng mà anh em lắp vô thì anh em phải lắp cho nó khít anh em lắp không khít á, thì nó sẽ làm cho cái nhông sên dễ này nó ờ, nó làm sột sột sột sột cái cái phần à, bẩn bên trong bên ngoài đây nè thì anh em không khéo cái lắp không kỹ thì chạy đôi lúc nó à, cái phần à, à, sên nó, nó nó nó nó cuốn cái này nè nó cuốn cái cái ờ, bộ phận đây nè nó làm cho cái này quýu luôn cái này quýu thì anh em lắp ra lắp vô nó bị kêu sột sột rất rất khó nha anh em đôi lúc mỗi lần lắp mình phải kiểm tra trước khi mình chạy là anh em nên lắp cho nó đúng chính xác nó khớp chứ bên trong và anh em quay bó nào quay bánh thử như thế này nè là dây trên nó, nó một là nó nó không có sột sột sột anh em hãy chạy nha chứ đôi lúc mình chạy xong mình ấy liếc cái bẩn này nó hư nè anh em phải mua một cái bẩn mới rồi lúc lắp nó không có khớp nữa khớp với bẩn zin thì anh em sẽ tốn tiền thêm nha ok đó là phần ốp xe à, của phần nhông sơn dễ nha ok phần rất dễ gãi và dễ à, hư mà anh em nên cẩn trọng đó là cái phần à, đây đây đây gọi là cái chống à cái chống đôi lúc những cái lỗi chống ừ, xe khác thì nó rất cứng cáp nhưng mà lỗi chống của xe Jupiter thì nó nó, nó, nó gọi là cái khoảng cách thì nó, nó giống như là nó nó hơi khi mà chúng ta dựng á, thì nó sẽ rất nghiêng nó nghiêng thì nó nếu mà anh em dựng ở bùn mà ở ờ, đất mềm á, thì xe chúng ta rất rất dễ ngã và anh em một số anh em khác á, thường thường thường có cái tuyệt chiêu gọi là để chống như thế này và quay xe cho nó nhanh á thì <laughs> đó nó cũng cộng thêm một phần là nó rất dễ bị gãi cái trống nè ví dụ nó gãi cái trống này thì anh em có thể thay thế lúc nó không khéo nó gãi luôn cái cái cái phần bên trong mà dính của cái trống đó là anh em phải thay thế nguyên cái này luôn nguyên cái bộ phận à, đồ gác chân luôn thì anh em tốt tiền hơn nha ok đó là phần anh em lưu ý phần à, dễ gãi và dễ hư nhất ok dễ gãi và dễ hư nhất đó, đó là phần à, tay ga nha anh em tay ga đôi lúc anh em chạy anh em cứ test ờ, mức độ là dạng giống như là nó chạy tới ờ, ờ, đâu nó chạy bao nhiêu 120 135 hay là 110 115 vậy đó anh em cứ test theo test test theo dạng test để anh em biết cái tốc độ của xe anh em thế nào thì anh em thường anh em dặn ga mà anh em dặn ga thì anh biết cái mức ga chúng ta chúng ta càng dặn thì lò xo bên trong cũng như cái dây ga nó rất dễ bị giãn mà nó càng giãn thì nó rất dễ bị đứt đó nên ờ, cái phần tay ga là cái phần rất dễ bị đứt nhất nếu mà dành cho những anh em hay thúc ga mạnh và anh em hay test test test ga liên tục liên tục thì rất dễ bị gãy và anh em dễ tốn tiền cái phần dây ga nha ok và anh em nên cẩn trọng cái phần dây ga cũng như là tay ga rất dễ bị đứt nha ok phần rất rất dễ gãy rất dễ bị đứt rất dễ bị hư đó là phần yên xe nè yên xe thì anh em nếu mà chạy không khéo anh em cứ tháo tháo cái yên xe liên tục là anh em biết cái phần đây nè phần chỗ đây phần cái chốt của cái yên xe Ờ, nếu anh em cứ tháo ra một cái đùng rồi đập vô một cái đùng anh em cứ không khéo đôi lúc ờ, à, cái yên xe chúng ta sẽ bị sụp xịt như thế này anh em sẽ bị sụp xịt rất nhiều và đôi lúc mình để đồ đây nè nó sẽ đôi lúc nó đi, luôn cái cái miếng bên đây nè miếng bên trong của của cái yên xe á, thì anh em rất dễ bị gãy cái phần yên xe và anh em phải, phải tốn tiền thêm cái yên xe như thế này nè thì yên xe thế này anh em cũng đó, bọc màu khác thì có nhưng mà bọc theo kiểu yên zin thì anh em cũng hơi khó nha và ok thì đó là phần rất dễ bị gãy nè cái phần rất dễ bị gãy đó đó đó là phần à, phục xe nè anh em biết cái phục xe thì anh em à, rất quan trọng trong trong vấn đề mình giờ à, à, vận hành chiếc xe nếu mà phục xe chúng ta yếu hoặc à, anh em à, xài một cách giống như là không có à, quan tâm anh em cứ chở nặng bao nhiêu chảy anh em ổ gà ổ voi anh em cứ lủi cứ à, cứ bay vô hoặc chở à, với mức độ gọi là những người mà quá nặng á, thì anh em rất rất dễ bị gãy cái phần ti phục nè và anh em sẽ tốn tiền cái phần ti phục rất nhiều vì kiếm một cái phục ờ, zin á thì anh em rất khó và anh em phải mua phải, phải lựa phải rất nhiều thứ nữa em tốn thời gian lắm nên nếu mà anh em muốn giữ cái phục zin của mình thì anh em nên hạn chế chở những người quá nặng và chở những vật đồ nào nặng quá trời quá đất và anh em ờ, <laughs> chạy nên <laughs> né những cái đường ổ gà ổ voi quá nhiều nha ok đó là phần ờ, ti phục rất dễ bị hư và dễ bị gãy ok thì ok nãy giờ mình đã chia sẻ anh em về những cái bộ phận và những cái um, à, gọi là những cái uh, liên quan tới cái xe mà nó thường bị hư bị gãy do anh em sử dụng một cách uh, gọi là nhiều quá và anh em ờ, không có cẩn thận và anh em không có biết cách sử dụng á và anh em lỡ chuyện này chuyện kia va chạm hay là bị ngã xe gì đó hoặc những cái anh em <laughs> vận hành mà anh em không có tránh né được những cái thứ đó, đó thì nó sẽ gây rất dễ gãy xe và anh em phải kiếm những cái phụ tùng thay thế cực khó nha thì à, đó là những cái à, mà mình chia sẻ để anh em tránh né là, là mình giữ gìn cho cái xe mình nó à, không có bị những cái tình trạng rất dễ hư những cái bộ phận đó ok thì video của mình tạm dừng tại đây thì anh em cảm thấy video này có ích cho anh em thì anh em nhấn like anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký nha ok thì anh em nào có những cái thắc mắc khác thì anh em comment bên dưới cho mình biết nha ok xin chào anh em hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào